그날의 꿈들을 만나 아르친 차를 파파 Call me baby, call me baby, call me baby, call, call me baby Và hôm nay mình sẽ làm bánh gạo chiên Thì sau khi mình nhồi bột thành hình bánh gạo rồi Thì mình sẽ đem đi chiên nha mọi người sau khi chiên xong thì mình sẽ gấp ra dĩa và một hồi nữa mình đi xem phim thì mình sẽ ăn nha mọi người chứ không lẽ chiên rồi đem đổ bỏ Later Hello mọi người thì uh, bây giờ cũng là một giờ rồi đó nãy giờ mình nấu ăn không là hai tiếng đồng hồ rồi mình nhồi bảy bảy bốn mươi chín lần oh my god no. bột đó thì cuối cùng nó cũng thành công và mình nhồi rất là lâu luôn á tại vì uh, cơm á, thì mình phải làm cho nó nhuyễn ra xong rồi mình mới trộn với bột mà trong lúc trộn với bột thì nó hơi bị phèo cho nên là mình làm nó hơi lâu thì bây giờ cũng đã xong rồi mình cũng đã um, chiên chiên bột lên rồi trước khi làm á, thì mình nói là mình sẽ để thêm ờ, đường vô thì để thêm đường cho nó ngọt ngọt mọi người tại vì ăn không thì nó là lạc cho nên là mình trộn thêm đường nhưng mà mình không dám trộn nhiều á mình trộn có một chút và cho nên là phần mà trộn đường á, thì nó rất là ngon còn cái phần mà không có trộn á, thì nó kiểu nó lạc nhấp ăn không ngon vậy trơn cho nên là mình mới đi uh, quậy một miếng trứng rà quậy theo công thức của mình niêm như trứng đó nha mọi người xong rồi mình sẽ lăn cái bút kỳ đó vô uh, trứng xong rồi đem chiên lên thì mình chiên uh, mình không dám chiên nhiều mình chỉ chiên có một xíu là mọi người xong rồi bây giờ mình thấy cái kiểu cái phần mà mình chiên với trứng á bị uh, mỡ nó bị hút mỡ đó mọi người dạo này mình nói mình sẽ giảm cân để chuẩn bị uh, đầu năm học mới nhưng mà um, ăn đồ chiên xong rồi ăn quá trời ăn luôn mọi người từ hồi uh, dịch tới giờ là được uh, từ cái video trước là 30 tháng 5 mà ờ, hình như là 30 tháng 5 á tới bây giờ mình chưa có đi ra đường luôn mọi người từ hồi bùng phát dịch tới giờ mình cũng không có đi ra đường luôn à, thì hình như là 31 tháng bắt đầu từ 1 tháng 6 đến bây giờ là mình cũng không có ý định mà đi ra ngoài nữa à, chắc cỡ chừng nữa mình có thông báo nhập học thì mình sẽ đi học luôn chứ mình cũng không có ý định đi ra ngoài mọi người thì cũng cỡ ờ, sáu bảy tám thì cũng 3 tháng ừ, đúng 3 tháng nữa mọi người thì mình uh, không đi ra đường rồi đó mình tối nhà ở nhà xong rồi uh, một ngày của mình là sẽ uh, sáng thức dậy ăn uống xong rồi dọn dẹp các thứ rồi làm công chuyện gì đó xong rồi nằm bấm điện thoại tới chiều chiều thì mình phụ mẹ mình làm đồ đặng uh, đi đặng sáng mai đi bán mọi người thì đó ừ. uh, mùa dịch ở nhà của mình nó chỉ đơn giản như thôi cho nên là mình cũng không ừ, biết làm content làm chủ đề video gì cho mấy bạn xem á cho nên là lại hai hai ba tháng hai ba tháng gì đó thì mình cũng không có ra video rồi ừ. thì uh, đó tâm sự như thôi bây giờ mình sẽ ăn tại vì hồi nãy mình chiên trứng á, thì mình có niêm theo công thức của mình thì công thức đó là công thức mà chiên trứng để ăn chung với cơm á rất là ngon luôn á mình rất là thích ăn như vậy à, mình có chiên thêm để mình tại vì nó còn dư á cho nên là mình đã chiên xong rồi mình sẽ ăn với cơm mà bây giờ mình sẽ xem phim phim mình đang xem là phim à, linh một nhiệt huyết thì mình thấy trên tiktok á mọi người kiểu long tre long bây giờ mình sẽ xem phim và ăn cơm đây ăn cơm và ăn tóc tiên mẹ mình nói là đi ra ngoài mua tương ớt nhưng mà mình cũng không có đi luôn mọi người tại vì mình rất là lười mình không muốn đi ra ngoài đường á dịch bệnh nó cũng ờ, quá trời quá đất rồi uh. hours later. Sau khi xem phim xong thì bây giờ cũng là chiều rồi đó mọi người Thì hiện tại là trời đang chuyển mưa cho nên là mình có đi ra ngoài sân Và mình thấy mấy cây ớt của mình nó cũng chín đó mọi người cho nên là mình đi ra mình bẻ Hôm nay nghỉ dịch ở nhà mình đâu có chuyện gì làm đâu Mình cứ đi ra mình bẻ mấy cây ớt mà ớt chưa kịp chín đỏ nữa nó mới nâu nâu là mình bẻ hết rồi đó mọi người Cho nên là mấy cây ớt kiểu nó không kịp chín với mình luôn á đây mình sẽ cho mọi người xem những cái cây tâm đắc của mình thì đây là cây bơ còn đây là một cái thùng đấy ờ, ra là cái thùng này hình như có ai gieo cải trong mọi người nhưng mà mình lấy cái thùng này mình gieo ờ, nhãn với lại bơ ở trong đây dạo gần đây thì mình có gieo vô trong thêm mấy hạt mấy cái hạt lê á mọi người mà hình như là nó không có lê đó sau khi mà đi vặt ớt ở trước nhà hết rồi thì mình sẽ đi ra sau nhà để mà tỉa thêm tại vì ở đây cũng có mấy cây ớt đó mọi người đây mọi người có thể thấy ở đây có khá là nhiều ớt chín à, dạo này ớt nó ít lại rồi đó mọi người chứ như là hồi tháng trước hay gì ừ, hồi mấy tuần trước á là ớt nhiều lắm dạo này mình cũng lười đi bẻ cho nên là ớt nó chín hết trơn rồi chứ đợt đó ngày nào mình cũng đi bẻ hết trơn á ớt nó không sống nổi với mình luôn mọi người thì chiều nay nhà mình cũng có đồ ăn rồi mà chỉ còn thiếu món canh thôi cho nên là bây giờ mình sẽ nấu canh thì chắc video của mình đến nay cũng khá là dài rồi thì bây giờ mình sẽ đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ cảm ơn các bạn đã xem video nếu các bạn thấy thích video thì hãy cho một like và hãy đăng ký để nhấn nút đăng ký nha bye bye 안녕히 계세요 아니 승질이 왜 저러신데 정말 저게 왜란데